phần kính lúp này. Vì à, ví dụ số 1 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, các con cùng với thầy sẽ cùng trả lời câu hỏi. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của kính lúp? A. để quan sát các vật nhỏ. Quá đúng. B. Là thấu kính hội tụ và có tiêu kỵ ngắn. Đúng nốt. Độ bội giác càng lớn thì ảnh quan sát được càng lớn. Đúng. A, B, C đúng rồi, chắc D là sai. Ta xem D có sai thật không nhé nó cho ảnh thật và lớn hơn vật. Không đúng rồi. Với kính lúp thì ta quan sát là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Ở đây cho là ảnh thật như vậy là không đúng. Vậy đặc điểm nào không phải là của kính lúp thì thầy và các con sẽ cùng nhau chọn đáp án ở đây là đáp án D. Ok. Chúng ta cùng nhau sang một ví dụ nữa. Ví dụ tiếp theo thấu kính nào dưới đây có thể chọn được làm kính lúp? Rồi, A phân kỳ, B phân kỳ không chấp, không chơi, không chơi. Hai cái tiêu cự mà hai cái thấu kính mà có chữ phân kỳ này dứt khoát ta phải loại hàng đầu, bởi vì định nghĩa của kính lúp phải là thấu kính hội tụ. Thêm một cái nữa, đó là thấu kính hội tụ và có tiêu cự ngắn. Tiêu cự ngắn nào? À, một thấu kính hội tụ tiêu cự 10 còn thấu cự kia là bằng 50 thậm chí là còn lớn hơn cả 25 cm